Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào buổi sáng các em. Các bạn ơi, các em đã dậy chưa nhở? Các bạn đã dậy và có mặt ở đây cùng với chị trong buổi sáng ngày hôm nay hay là chưa? Ngày hôm nay chúng mình cùng với nhau có buổi 2 Các bạn ơi Hello, xin chào buổi sáng Các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Trộm vía là ngày hôm nay chị đã bớt khản giọng hơn rồi Không như ngày hôm qua Ngày hôm qua là giọng lạc đi một đằng một kiểu rồi <laughs> Ngày hôm nay là đã ổn định hơn rồi Rất là cảm ơn vì điều đó <laughs> Xin chào các em, chào buổi sáng các bạn nha Hello, hello Xin chào, xin chào các bạn Xin chào các em, nhanh quá Hơn 200 đối thủ rồi Rồi, đồng ý, đồng ý, đồng ý Xin chào Bảo Ngọc, xin chào Ninh Anh Xin chào các em, xin chào các bạn Ngày hôm nay sẽ là thời gian để chúng mình cùng nhau ôn lại tiếp tục một tác phẩm văn xuôi nữa nhé. Đó chính là một trong số những truyện ngắn vô cùng tiêu biểu và xuất sắc của nhà văn Kim Lân, truyện ngắn Vợ Nhặt. Ok chưa nào? Cũng đã rất là lâu rồi thì vợ Nhật không quay trở lại đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Nên đây cũng sẽ là một trong số những cái tác phẩm cực kỳ đáng phải chú ý ở trong năm nay nha Xin cảm ơn Hãy dựng đường thứ tha Đồng ý xin chào các đối thủ <laughs> Nhiều bạn quá chị không biết nên chào ai trước dù không dễ dàng trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi hãy nói tôi yêu mọi người đồng ý xin chào các em nhé xin chào các bạn ngày hôm qua ấy có nhiều bạn dậy muộn ý thế xong rồi dậy muộn xong rồi cứ nhắn tin chị hoài bảo là chị ơi thế chị không để lại video clip à các kiểu các kiểu em muốn xem các thứ các thứ nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là chị đã nói rồi Đó là chị sẽ không để lại video clip mà Để đảm bảo sự cân bằng cho tất cả mọi người Thì chị sẽ không để lại video clip Đấy, thế nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý Chúng mình cố gắng đi ngủ sớm một chút xíu Rồi cố gắng dậy sớm một chút xíu Để chúng mình có thể bắt đầu một buổi sáng đầy năng lượng Với cái phần phát trực tiếp này cùng với chị nhá 500 đối thủ chúng mình sẽ bắt đầu Nha Đợi 500 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu ngay và luôn Hãy rộng lượng thứ tha yêu lòng Nhanh thế 450 rồi <laughs> Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi Hãy nói tôi yêu mọi người Đúng rồi, chỉ ôn phần đấy thôi nhá, Linh Chi nhá Vợ chồng ma phủ chỉ ôn trọng tâm nhất là vào nhân vật Mỹ thôi Đồng ý không nào? Còn đương nhiên ý là trong khuôn khổ của một buổi ôn lại Chị không thể nào mà có thể ôn với các bạn về tỉ mỉ chi tiết Tất cả, tất cả mọi thứ được Đã gọi là ôn tập lại mà Chứ có phải là các em học lại đâu Khi nào mà các bạn học lại ấy, thì chị mới tỉ mỉ với các bạn từng chút, từng chút, từng chút một được không nào? Mà nếu như muốn tỉ mỉ từng chút từng chút một thì nhất định là phải gặp nhau ở trong khóa học 10 ngày nhá. Được không nào? Nhất định là phải gặp nhau ở trong khóa học 10 ngày nhá. Ngày hôm qua ấy là thấy rất là nhiều bạn đã đăng ký khóa học 10 ngày rồi đấy. Và chị hẹn các bạn trong khóa học đấy, chị em mình sẽ chiến đấu như những chiến binh thực sự luôn nhá chị em mình sẽ chiến đấu chiến đấu như những chiến binh thực sự và chị em mình sẽ thực sự sống lại cái cảm giác của anh chị 2K2 năm trước. Học 4 tiếng đồng hồ liên tục, 5 tiếng đồng hồ liên tục nhưng không mệt một chút nào. Hy vọng là như thế, gặp các em trong khóa học 10 ngày nhá. Đồng ý không? Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu thôi. Bởi vì là gì ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu lại về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Vẫn theo cấu trúc ngày hôm qua Trước tiên chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về tác giả trước nhé Được không nào? Như chị đã nói cùng với các bạn ấy Là khi mà chúng mình tìm hiểu về tác giả Thì chúng mình sẽ chỉ trọng tâm vào gì nhỏ Chính xác Dựa vào các từ khóa Để nói về Kim Lân nhá Ok chưa nào? Dựa vào các từ khóa Để nói về Kim Lân Đồng ý không ạ? Thì khi mà nói về Kim Lân ấy, các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị về những vấn đề như sau. Thứ nhất, nói về con người của Kim Lân thì đây là một trong số những nhà văn gọi là gì ạ? Có ý chí, nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống. Được không nào? Vươn lên trong cuộc sống. Ok chưa ạ? Đây là ý số 1 Vì sao các em biết không? Bởi vì là ấy, bản thân nhà văn Kim Lân nhá Ông này ông ấy chỉ học hết có tiểu học thôi Thế nhưng mà sau đó trường đời Chính là cái cánh cửa trường đại học rộng mở Để khiến cho bản thân Kim Lân ấy Đã học hỏi được rất là nhiều thứ Và kiên trì với nghề viết của mình Đồng ý không ạ? Thế nên sau này ông ấy đã trở thành một nhà văn rất là nổi tiếng Có những người con cũng cực kỳ là thành đạt Nên người ta mới nói rằng Đây là một trong số những nhà văn là biểu tượng cho ý chí, nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống Ý số 1 về con người nhá Không bao giờ được quên Đồng ý chưa? Không bao giờ được quên nhá ý Tiếp tục này Nói về sự nghiệp văn học Nói về sự nghiệp văn học Thì các bạn sẽ thấy ở đây là gì nhở? À, nói về sự nghiệp văn học Các bạn sẽ nhìn nhận được những vấn đề như sau này Chú ý trọng tâm vào đây, đừng hỏi những cái gì khác Trọng tâm vào đây đi, nha Trọng tâm vào đây này Các bạn ơi, sự nghiệp văn học nhá Chúng ta sẽ thấy cái thứ nhất Đề tài Nói về đề tài của Kim Lân ấy Chắc hẳn là các bạn sẽ nhớ tới lời nhận định của người bạn cùng thời của nhà văn này, đó chính là nhà văn Nguyên Hồng. Nhà văn Nguyên Hồng đã từng tâm sự rằng Kim Lân cả cuộc đời của mình nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Và đề tài mà Kim Lân thường đề cập trong số những tác phẩm của mình là cuộc sống ở nông thôn. Và nông dân Việt Nam. Được không ạ? À? Lưu ý giúp chị nhé. Đặc biệt là ở những vùng quê Bắc Bộ. Được không nào? Đặc biệt là ở những vùng quê Bắc Bộ. Xong. Đây là về đề tài. Được chưa ạ? Đây là về đề tài nhá. Đồng ý. Tiếp tục này. Chúng ta có tiếp theo. Đó chính là gì nhở? Về Giọng văn Thì nếu như các bạn đã còn Nếu như các bạn còn nhớ Thì ngày hồi lớp 9 ấy Chúng mình đã học một cái chuyện ngắn của Kim Lân rồi Lên lớp bao nhiêu nhỉ? Lên lớp 12 mình lại học tiếp một chuyện ngắn của Kim Lân nữa Phải không? Thì các bạn đều thấy rằng là cái giọng văn chi phối ở trong những tác phẩm của Kim Lân ấy Ông ấy là một người kể chuyện cực kỳ là có duyên và mang trong mình một cái giọng văn rất là gần gũi, giản dị. Đúng không? Đôn hậu. Được không nào? Gần gũi, giản dị, đôn hậu, nhỏ nhẹ. Được không ạ? À? Và nói chung là một cái lối kể chuyện Lối kể chuyện Có duyên Nhá Một lối kể chuyện có duyên Thật ra ấy Thì bản thân nhà văn Kim Lân ấy Là một trong số những nhà văn mà Sáng tác ở khá là nhiều những cái thể loại khác nhau Nhưng cái thể loại sở trường của ông ấy thể loại sở trường đó chính là truyện ngắn ok không truyện ngắn được không ạ à? thể loại sở trường là truyện ngắn và đúng thật nhá nhà văn kim lân ấy là một trong số những nhà văn mà rất là tiêu biểu cho một cái câu quý hồ tinh bất quý hồ đa có nghĩa là viết không nhiều nhưng mỗi tác phẩm đều mang lại những cái giá trị mà bạn đọc thế hệ sau này cực kỳ yêu quý. Ok không ạ? Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Cố gắng nhớ cái đó giúp chị nhá. Đồng ý không nào? Cố gắng nhớ cái đó giúp chị nha. Kem ui nhá. Thì đây là một số những cái ý ngắn gọn và tiêu biểu nhất về nhà văn Kim Lân mà chị muốn các bạn có thể ghi nhớ giúp cho chị. 700 bạn rồi nhá 700 bạn trong ngày hôm nay rồi Các bạn có thể dựa vào những cái từ khóa như thế này Để chúng mình biết cách học về sự nghiệp văn học nha Đề tài này, giọng văn này, thể loại sở trường này Được không ạ? Và Kim Lân là một trong số Những cây viết Là một trong số những cây viết Chuyện ngắn vững vàng chuyện ngắn vững vàng. Được không nào? Của nền văn học Việt Nam hiện đại. Của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ok, chốt. <laughs> chốt nha, chốt nha, chốt nha. Rồi, ok, đồng ý. Các bạn ơi, đây là những cái gì mà các bạn cần nhớ về Kim Lân. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau có một cái đoạn văn để khái quát lại nhé. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Kim Lân được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ mang trong mình ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống chấm. Mặc dù chỉ học hết bậc tiểu học, thế nhưng trường đời đã trở thành cánh cửa trường đại học rộng mở để cho nhà văn này có thể kiên trì với nghề viết của mình. Bước vào văn nghiệp, đề tài mà Kim Lân lựa chọn đó là đề tài viết về nông thôn và nông dân Việt Nam, những gì gần gũi, giản dị nhất. Chấm. Có lẽ vì thế mà bản thân nhà văn này đã lựa chọn cho mình một giọng văn rất đôn hậu, nhỏ nhẹ, gần gũi, cùng với đó là một lối kể chuyện vô cùng duyên dáng. Mặc dù sáng tác ở nhiều thể loại, thế nhưng truyện ngắn vẫn được đánh giá là thể loại sở trường của nhà văn này. Và trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Kim Lân bằng những tác phẩm nổi bật của mình đã trở thành một trong số những cây viết truyện ngắn vững vàng của nền văn học Việt Nam hiện đại, được nhiều độc giả yêu quý và ấn tượng với số lượng mặc dù không nhiều tác phẩm của ông. Xong. Ok chưa? Nhá. Được không ạ? À? Ok chưa? Ok chưa? Được không nào? Được không nào? <laughs> ok chưa các em? Đồng ý không? Phải làm được như thế Sau khi học xong về một tác giả Phải làm được như thế Thì khi mà chúng ta viết mở bài Dùng cho thân bài Hay dùng cho kết bài Thì các bạn mới tốt được Chị nói luôn là như vậy Cái diễn đạt của chúng ta phải trôi chảy, phải thuần thục Từ ý này phải là đòn bẩy cho ý kia Thì cái viết nghị luận văn học của chúng ta Mới hy vọng 5 cộng với mới hy vọng 4 cộng được Ok chưa nào? Đồng ý không? Rồi chuyển sang phần 2 nhỏ tác phẩm hai nhỏ tác phẩm Được không ạ? À? Đương nhiên là bây giờ chúng mình sẽ phải đi tìm hiểu về gì nhỉ? Về cái quá trình ra đời nhá. Phải đi tìm hiểu về quá trình ra đời của cái tác phẩm này trước. Đồng ý chưa nào? Rồi, A nhỏ. Hoàn cảnh sáng tác. Chị lại tiếp tục có một cái sơ đồ để các bạn ghi nhớ nhá. Chị lại tiếp tục có một sơ đồ để các bạn ghi nhớ như sau. Nào, hoàn cảnh ra đời của chuyện ngắn vợ nhặt. Các bạn sẽ phải nhớ giúp cho chị hai mốc nhá. Các em sẽ phải nhớ giúp cho chị hai mốc này. Lưu ý giúp chị mốc số 1 và mốc số 2. Được không ạ? À? 1945 và 1954. Nếu như ai không nhớ được Nhớ cái mốc 1945 này này Hoặc là nhớ 1954 này Và cái số còn lại ấy, Chỉ việc chúng ta ngược lại thôi Được không ạ? Các bạn chỉ việc ngược lại ở đây thôi Đồng ý chưa? Nhá Đấy là hướng dẫn cho các bạn về cái mẹo đấy nếu như trong trường hợp các bạn chỉ nhớ được một con số thôi Thì các em hãy nhớ rằng con số còn lại sẽ là 19 và ngược lại của số bên kia Đồng ý chưa? Lưu ý giúp cho chị là như vậy các em ơi, chị nhắc lại một lần nữa. Đây là những cái buổi chúng ta ôn lại những phần kiến thức trọng tâm. Thế nên chúng mình đang làm nhiệm vụ là ôn lại chứ không phải học lại. Nên chị nhắc lại thêm một lần nữa là chị đã ôn lại cùng với các bạn vấn đề trọng tâm nhất của vợ chồng A Phủ đó là nhân vật mị rồi. Còn khi nào trong trường hợp mà chúng mình học lại cùng với nhau tác phẩm đấy thì chị sẽ làm cùng với các bạn kỹ không sót bất cứ một ý nào cả, không sót bất cứ một ngóc ngách nào cả. Nên các bạn chú ý giúp cho chị cái nhá để các bạn đỡ thắc mắc và từ bấy đến giờ cứ hỏi chị là chị ơi chị không nói về a phủ à các kiểu các kiểu nhá rồi bây giờ quay trở lại này nhìn vào đây quay trở lại nhìn vào đây này chúng ta sẽ có nhá chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn kim lân ấy thì ra đời chính xác là vào năm 1954 Vợ Nhật Được không ạ? À? Cái thời điểm mà chúng ta đã giành được hòa bình độc lập rồi ấy Nhá, hãy lưu ý giúp chị rằng Đây là trong những ngày hòa bình được lặp lại Được không nào? Ok chưa ạ? Thế nhưng mà để có thể nói tường tận hơn về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân thì các bạn sẽ thấy rằng tiền thân của cái tác phẩm này lại là một cái tiểu thuyết xóm ngụ cư. Đúng không? Tiểu thuyết xóm ngụ cư được viết vào năm 1945 trong những ngày cách mạng tháng 8 thành công cách mạng tháng 8 thành công Thế nhưng mà sau đó thì gì nhở? À thế nhưng mà sau đó thì đã bị thất lạc bản thảo Ok không ạ? Thất lạc bản thảo Kim Lân có tâm sự rằng là trong cái phần bản thảo của tiểu thuyết xóm ngụ cư ấy Ông ấy cực kỳ tâm đắc với một phần viết về nạn đói Thế nên sau này khi hòa bình lặp lại vào năm 1954 dựa vào một phần cái phần của bản thảo đó thì ông ấy đã viết truyện ngắn vợ nhặt được không ạ? Và tác phẩm này thì được in trong tập Con chó xấu xí. Con chó xấu xí xuất bản năm 1962. Nhá. Ok chưa? Các bạn ơi được không ạ? Và chúng mình cũng thấy rằng là gì nhở? Chúng mình cũng thấy rằng ấy là bản thân nhà văn Kim Lân ấy, ông ấy có tâm sự lại là ban đầu ấy, ông ấy muốn viết lại là ông ấy muốn viết một cái tiểu thuyết cơ. Thế nhưng không hiểu loanh quanh thế nào mà cuối cùng lại về <laughs> thành chuyện ngắn. <laughs> Đúng không ạ? Không đây là sự thật nhá. Đây là trong cái cái bài mà Kim Lân nói về tác phẩm là sự thật cho các em nhá. Chứ không phải chị trêu các bạn thế đâu mà đấy là sự thật đấy nhá. Rồi, Thế thì nhìn vào cái sơ đồ này các bạn thấy ok không? Nào các bạn ơi Nào các bạn nhìn vào cái sơ đồ này các bạn cảm thấy ok không ạ? Chị nhắc lại cho các bạn một lần nữa này Chị nhắc lại cho các em của chị một lần nữa như sau Tác phẩm Vợ Nhặt được ra đời trong những ngày hòa bình được lặp lại vào năm 1954 Có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngụ cư Tiểu thuyết này ra đời vào những ngày đầu của cách mạng tháng 8 thành công vào năm 1945, thế nhưng bị thất lạc bản thảo. Cho đến năm 1954 khi hòa bình được lặp lại thì Kim Lân đã dựa vào một phần cốt truyện cũ, một phần bản thảo cũ để viết lại chuyện ngắn vợ nhặt. Và chuyện ngắn này được sau đó được in trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962. Hãy nhớ như đinh đóng cột cho chị nhá. Hãy nhớ như đinh đóng cột cho chị. Nói chung là luôn luôn phải tạo cho mình một cái để mình dễ nhớ nhất nhá. Luôn luôn phải tạo ra một cái điều kiện để bản thân mình cảm thấy dễ nhớ nhất. Ok chưa nào 800 đối thủ? Ok chưa 800 đối thủ? <laughs> ok, rồi Các bạn ơi, xong nhá Đấy là về hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ nhá Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất này Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất này Đó chính là về phần phân tích Được không nào? Hay nói cách khác là nội dung chính Được không nào? chúng mình sẽ có nội dung chính trong tác phẩm vợ nhặt. Được không? Chúng mình sẽ có nội dung chính trong tác phẩm vợ nhặt nha. Được không nào? Nội dung chính trong tác phẩm vợ nhặt. Nếu như người ta hỏi về tác phẩm vợ nhặt đấy thì chị nghĩ cái vấn đề chúng ta cần quan tâm nhiều hơn cả nó sẽ bao gồm nhân vật được không ạ? Chị sẽ không nói về tình huống chuyện nữa Bởi vì đó là một trong những cái mà các bạn phải phải phải tìm hiểu đi, tìm hiểu lại Ở bất cứ một cái tác phẩm nào rồi Chị chỉ nghĩ rằng là Nếu như mà khi tìm hiểu về vợ nhặt ấy Thì cái quan trọng nhất của chúng mình là nhân vật thôi Và khi mà nói về những nhân vật trong tác phẩm vợ nhặt thì chị muốn đề cập đến với các bạn những nhân vật chính như sau. Nhìn nhá. Đây ạ. À. Ok không? Đợi chị một chút Ok không ạ? Ok chưa? Chúng ta sẽ có này Anh cu trà Được không ạ? Đương nhiên cái mà chúng mình quan tâm phải là gì? Diễn biến tâm lý Đúng không? Diễn biến tâm trạng Từ đó ta sẽ thấy được vẻ đẹp của nhân vật này vẻ đẹp tâm hồn vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật ok chưa ạ thì ở đây tôi sẽ có như sau này các bạn có thể nhìn thấy nhá tôi sẽ có như sau đây các em nhìn này thứ nhất một hai ba bốn một hai ba bốn ba bốn ok chưa Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? Nhá, lưu ý giúp chị là trước khi chúng mình học về kiến thức ý, thì các bạn nên hệ thống được một cách tổng quan nhá. Các em nên hệ thống được một cách tổng quát trước thì bao giờ từ một cái gốc chặt như thế rồi chúng mình có thể học những cái ý khác tốt hơn. Lưu ý giúp chị là như vậy nhá. Lưu ý giúp chị là như thế. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ có ở đây này. Các bạn nhìn này, hai lần gặp gỡ nhá trên đường về nhà về đến nhà và buổi sáng hôm sau đây chính là tiến trình phát triển tâm trạng của nhân vật anh cu chàng nhá đây chính là tiến trình phát triển của nhân vật anh cu chàng tiếp tục hai lần về nhà về đến nhà được không ạ hai lần gặp gỡ trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Ok chưa nào? Và cuối cùng là về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Đồng ý không? Các bạn ơi, chị đã nói rồi. Cái việc hệ thống này cũng đóng một vai trò rất là quan trọng đấy. Bởi vì các em nhìn được những cái vấn đề chính mà chúng ta cần phải đi qua là gì? nhớ hơn 800 đứa nhá. Lưu ý cho chị nhá. Bây giờ đến với nhân vật đầu tiên Hôm qua chị nói rồi Đúng không ạ? Về một cái nhân vật thì chúng mình sẽ phải tìm hiểu những vấn đề gì? Nhân vật đầu tiên Đó là chàng Về một nhân vật thì chúng mình cần phải tìm hiểu cái gì nhở Có phải là tự nhiên lao vào viết bảo là Nhân vật này có diễn biến tâm trạng các kiểu như này, như này, như này không? Đương nhiên là không rồi, đúng không ạ? Chúng mình sẽ tìm hiểu theo đúng công thức nhé Trước tiên, lai lịch, ngoại hình, được không? Phẩm chất, tính cách, ban đầu. Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? Ok chưa? Đây là ý số 1 nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, nhân vật chàng được giới thiệu là một nhân vật như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Nhân vật chàng được giới thiệu là một nhân vật như thế nào? À, quay trở lại với chị Chị sẽ có những từ khóa như sau để các bạn lưu ý Thứ nhất là về lai lịch Anh ta là dân ngụ cư Đúng không? Anh ta là dân ngụ cư Ok chưa nào? Có lẽ là chị sẽ kể một cái bảng nhá Để cho chúng mình sẽ cùng với nhau nhìn rõ, nhìn nhận rõ về về cái nhân vật này Nhá Chị sẽ kể một cái bảng Các bạn ơi chú ý vào đây này Đẹp trai cái gì mà đẹp trai Liền tha lên thiên Mấy cái đứa này Mới sáng ngày ra đã để chị về mắng rồi <laughs> Mới sáng ngày ra đã để chị về mắng rồi Nhá Bây giờ chúng ta sẽ có này Ok không? Nội dung này Được không ạ? À? Còn đây sẽ là chàng này Được không ạ? À? Người vợ nhặt này Ai nhanh trí ghi lại bài nhá <laughs> Bà cụ tứ này Ok chưa Ai nhanh trí ghi lại bài <laughs> Giờ dấu bằng là gì đây này Mấy cái đứa vào muộn bây giờ là chả hiểu được là đang làm cái gì đây này Ok chưa Rồi ở đây mình sẽ có về lai lịch Ồ lai lịch trước nhá Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này Các bạn ơi chàng trước đi nhá Chị kẻ một tí đợi chị xỉu Đấy Rất là khoa học luôn nhá Nhìn vào là biết ngay nhá Được không? Rất là khoa học luôn Đã bảo là trong phần này là ôn lại kiến thức nền mà Nhá Rồi Các bạn ơi nhìn vào đây này Lai lịch của chàng Đã gọi là lai lịch thì thô kệch và xấu xí cái gì ở đây Hả? Ở đây muốn nói thứ nhất Dân ngụ cư được không? Đúng chưa? Cái ý đầu tiên phải nói là dân ngụ cư chứ Ở lai lịch cơ mà Phải không nào? Thế thì chúng ta thấy rằng là Ở trong cái thời điểm lúc bấy giờ ấy Thì dân ngụ cư là cái tầng lớp dân mà kiểu như là bị coi thường nhất Giống như kiểu là ở đáy xã hội rồi Đúng không ạ? Và đã vậy à, Chúng ta thấy rằng là chàng ấy Còn sống cùng với mẹ già Đúng không ạ? sống cùng mẹ già trong một cái căn nhà úp súp ven sông nữa được không ạ? À? Một cái nhà nhỏ úp súp ven sông nữa Đúng chưa nào? Thế thì chúng ta thấy rằng là nghe cái lai lịch ở đây thì đã không không gọi là uh, không có mấy thiện cảm rồi Đúng không ạ? À? Chính xác Anh này anh ấy nghèo Được không ạ? À? Nhá, lưu ý giúp chị Và công việc của anh ấy đang làm bây giờ đó là gì? Chỉ là kéo xe bò thuê thôi Chứ có làm được cái gì cao sang đâu Tức là một cái công việc, một cái cuộc sống rất là bất ổn định Được không nào? Một cái công việc, một cái cuộc sống rất là bất ổn định Và chẳng có cái hứa hẹn nào về tương lai cả Hãy lưu ý giúp chị nhá Chẳng có chút hứa hẹn nào về tương lai cả Lưu ý giúp chị là như vậy Rồi, tiếp tục Về ngoại hình Về ngoại hình Chính xác Nhân vật này nếu như nói về ngoại hình Chúng mình sẽ nhắc đến một cái cụm từ mà nhất định các bạn phải ghi nhớ Đó chính là sự đẽo gọt Sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa ok không sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa và các bạn thấy rằng là cái sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa này được cụ thể bằng việc là như thế nào nhỉ Hai con mắt đi tí gà gà đắm vào bóng chiều Hai bên quai hàm thì bạnh ra Cái đầu thì chọc lốc Cái lưng thì to bè bè như là lưng gấu Phải không ạ? Có nghĩa là gì ạ? Tất cả những cái đường nét trên gương mặt của anh ấy Trên cơ thể của anh ấy Đều là cái sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? Đồng ý không? Lưu ý giúp chị là như vậy Thế thì có thể thấy một điều rằng là anh này anh ấy còn xấu xí nữa Phải không? Anh này anh ấy còn xấu xí nữa Thế thì chúng ta thấy rằng là Một cái người mà vừa bất ổn định này Vừa nghèo này Vừa xấu xí này Thì tất cả những cái đó sẽ dẫn tới một cái trường hợp đó là gì nhở? À không có chút hứa hẹn về tương lai Không có chút hứa hẹn về tương lai nghĩ gì đến việc mà lấy được vợ phải không ạ à? nghĩ gì đến việc mà lấy được vợ đấy nhá nghĩ gì đến việc mà lấy được vợ ok chưa nào đồng ý không ạ à? đấy là về lai lịch và ngoại hình nhá và chúng ta có thể thấy cái số phận của nhân vật này ấy ấn định là gì ấn định là sẽ ế vợ nhưng chưa dừng lại ở đấy các bạn sẽ lưu ý giúp chị về cái tính cách phẩm chất ban đầu của nhân vật này Chúng ta thấy rằng là nhân vật này đã nghèo rồi Đã không ổn định rồi, đã xấu rồi Thì lại còn gặp một cái trường hợp nữa Đó là hơi dở tính Anh này anh ấy hay có cái tật Tật của anh ấy Một là hay lầm bầm trong miệng Nhá yeah hay lầm bầm trong miệng Chúng ta thấy rằng là đây là một cái tật mà dường như là được thừa kế bởi mẹ đấy nhá Bởi vì một lát nữa mà tìm hiểu về bà cụ tứ Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là đây là một trong số những cái tật của bà cụ tứ là như thế Ok chưa nào? Rồi, cái thứ hai là hay ngẩng mặt lên trời cười hành hạch Được không ạ? À? Hay ngẩng mặt lên trời cười hành hạch luôn <laughs> Thế thì các em thấy không ạ? Có thể thấy rằng là với tất cả những cái gì hội tụ ở trong nhân vật này Đúng cuộc đời này sẽ ấn định cho anh ấy Đó chính là gì ạ? Đó chính là anh này anh ấy sẽ ế vợ thôi Làm sao mà lấy được vợ như thế này <laughs> Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Thật ra anh này thì anh ấy còn không cả có vẻ bề ngoài Và anh ấy còn không cả có lõi ở bên trong cơ Vấn đề là như thế Nhá Vấn đề là như vậy <laughs> Nghe hơi thô thiển nhở Nghe hơi thô thiển đúng không Rồi đồng ý đồng ý đồng ý nhá Các bạn ơi Đấy là về gì nhở Đấy là về những cái nét thông tin đầu tiên về nhân vật này Nhưng hãy lưu ý giúp chị rằng Anh này anh ấy có thể rất là dở tính Anh này anh ấy có cái tật lầm bầm trong miệng Thế nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là anh ấy lại gì ạ? Có một cái trái tim rất là nhân hậu. Anh ấy là một người thật thà. Thật thà. Chất phác. Và chính cái sự thật thà chất phác của anh ấy khiến cho đám trẻ ở trong xóm rất là yêu quý. Đúng không ạ? Đám trẻ con trong xóm rất là yêu quý nhân vật này À, cứ mỗi ngày ấy mà thấy anh này đi làm về là chúng nó sẽ ào ra ôm lấy anh ấy, đứa thì bấu vào tay, đứa thì ôm chân. Nói chung là những đứa trẻ trong xóm rất là yêu quý anh ấy. Thế nên chúng ta thấy rằng là không phải là ai cũng dễ để cho những cái đứa trẻ yêu quý đâu. Chị nói thật là như vậy. Không phải ai cũng cũng dễ để cho những đứa trẻ yêu quý đâu Thì ở đây là một trong những người mà được gì ạ À những cái đứa trẻ con rất là yêu quý Và thêm vào đấy Chúng mình cũng sẽ thấy rằng là gì ạ Đây là một trong số những cái nhân vật thể hiện sự trượng nghĩa này Phải không ạ? Mang một trái tim nhân hậu này bởi vì anh ấy đã vô cùng hào phóng khi cứu rỗi một người phụ nữ mới chỉ gặp gỡ có hai lần thôi nhá Lưu ý giúp cho chị Lưu ý giúp cho chị phần này Đồng ý chưa nào Lưu ý giúp cho chị phần này nha Ok chưa Đồng ý chưa Ok chưa Rồi các bạn ơi Đây là về những cái đầu tiên về nhân vật thôi đấy ạ Chưa có gì gọi là là là à, cụ thể về nhân vật, về diễn biến tâm trạng cả. Bây giờ chúng mình sẽ đến với diễn biến tâm lý đây này. Nhá. Bây giờ chúng mình sẽ đến diễn biến tâm lý đây này. Chúng ta sẽ thấy Trước khi đến với cái diễn biến tâm lý Chúng ta sẽ đến với một cái sự kiện Để làm biến chuyển cho nhân vật này <laughs> Nào, để làm biến chuyển cho nhân vật này Đó chính là chuyện Chàng nhặt được vợ Chuyện chàng nhặt được vợ Ôi các bạn ơi, cái câu chuyện của anh cu chàng ấy anh ấy nhặt được vợ nó là một cái câu chuyện ly kỳ lắm và giá như là chị có thể gặp các bạn ở trong khóa học 10 ngày Chắc chắn chị sẽ nói với các bạn về một cái câu chuyện nó hấp dẫn kinh khủng luôn Về việc anh chàng anh nhận được vợ nhá Thế nên là 800 sĩ, 800 sĩ tử ơi, 800 chiến binh ơi Không có lý do gì mà các em lại không tìm hiểu về khóa học 10 ngày của chị để chúng ta ngồi ở đấy và chúng ta tỉ mỉ với nhau từng chút, từng chút, từng chút một nhá. Chứ không phải cái việc ôn lại như thế này. Đồng ý không nào? Rất hy vọng sẽ được gặp các bạn ở đấy Một cái khóa học tút lại cả về đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học luôn Yên tâm nhá Rồi, nào quay trở lại đây các bạn sẽ thấy này Nhìn Chuyện chàng nhặt được vợ Chúng ta sẽ có thứ nhất Thứ hai Thứ ba Nhá Hai lần gặp gỡ Đúng không? bốn bát bánh đúc Đúng không? <laughs> Tiếp tục Câu hò tầm phơ tầm phào À chị xin lỗi Câu gì ạ? À? Câu nói tầm phơ tầm phào À các bạn ơi Thế mà chỉ với những cái này thôi Mà gì nhở? À chỉ với những cái này thôi Mà chàng đã có vợ Các bạn ạ à. <laughs> Chàng đã có vợ các bạn ạ Có thể nói Đây là một cái câu chuyện tình yêu vô cùng méo mó và bi hài Nhưng phải thừa nhận một điều rằng Nói chung, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ một trái tim khao khát yêu thương Gì ạ? À? tất cả đều xuất phát từ một trái tim khao khát yêu thương của nhân vật này Ok chưa ạ? Lưu ý giúp cho chị Lưu ý giúp cho chị Được không ạ? À? Rồi các bạn ơi Đấy nhá, chuyện chàng nhặt được vợ Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với diễn biến tâm lý Không thể phủ nhận rằng Đây là một trong những cái cú sốc <laughs> không chỉ đối với riêng chàng đâu Chàng cũng bắt đầu gì ạ Chàng cũng bắt đầu nhận ra cái điều thay đổi đấy rồi đấy Các bạn sẽ thấy ở đây Diễn biến tâm trạng Ở trong diễn biến tâm trạng này các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị về các phân đoạn Đó là gì? Thứ nhất Trên đường về nhà Trên đường về nhà Được không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là trên đường về nhà nếu như mà trước đấy anh cu chàng anh ấy có đãi cái cô này bốn bát bánh đúc rồi thì anh ấy có ngỏ một cái câu ngỏ tầm phơ tầm phào rằng là này nói đùa chứ Có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi mình cùng về Thật ra thì chỉ là một cái câu nói bông đùa lúc bấy giờ bột phát thôi Nhưng mà anh ấy không ngờ được rằng Là cô ả à này cô ấy đã theo anh ý về thật các bạn ạ Không thể ngờ được rằng là cô ả à này cô ấy đã theo anh ý về thật Và chính cái điều đấy đã khiến cho bản thân chàng ban đầu thì cảm thấy trợn nhưng sau đó cũng tặc lưỡi cho qua. Ok không nào? Tức là một cái tặc lưỡi thể hiện Ừ ok, thứ nhất phải đánh giá Đây là một cái nhân vật cực kỳ là vô tư Phải không ạ? Chính vì cái sự vô tư Nên anh ấy mới như thế Nhá Nhưng cái vấn đề số 2 chúng mình có thể đề cập đến ở đây bản thân nhân vật anh cu chàng sâu thẳm ở bên trong cũng mang trong mình cái gì nhở sâu thẳm ở bên trong cũng mang trong mình cái gì cũng mang trong mình cái niềm yêu gì ạ muộn cũng mang trong mình cái khao khát hạnh phúc thế nên đây là cơ hội để anh ấy có thể hạnh phúc nên anh ấy đã thực hiện điều này ok chưa ạ lưu ý giúp chị trên đường về nhà nhân vật này thể hiện cái vẻ mặt phớn phở được không? Tự đắc Ok chưa nào? Anh ấy cũng là một cái người mà thể hiện cái sự chu đáo của mình Khi trên đường về Anh ấy đã dẫn thị vào chợ này Mời thị ăn một bữa no nê Sau đấy mua cho thị vài thứ đồ con con đựng trong cái thúng Được không ạ? À? Đấy là cái của hồi môn về nhà chồng đấy Nhá Của hồi môn về nhà chồng mà chồng mua cho đấy được không ạ? À? Thể hiện cái sự chu đáo của mình Và chúng ta có thể thấy rằng là Khi đi qua xóm ngụ cư ấy Trái ngược với nhân vật thị của chúng ta Là một cái nhân vật mà Ngượng ngập đến cái mức mà chân nọ bước díu cả vào chân kia Thì À cô gì thì nhân vật chàng lại thể hiện cái sự vui vẻ Thể hiện cái sự đắc chí Bởi vì có lẽ trong lúc này Cái niềm hạnh phúc niềm hạnh phúc đã chạm đến trái tim đã chạm đến trái tim của chàng được không ạ để chàng bây giờ quên đi tất cả những cái đói khổ ở trước mắt nhá để chàng bây giờ gì nhở à tạm thời quên đi tất cả những cái đói khổ trước mắt bây giờ ở trong lòng chàng ấy chỉ còn gì nhở? Chỉ còn cái tình nghĩa đối với người đàn bà đi bên cạnh mình thôi. Đúng không nào? Chỉ còn lại tình nghĩa với người đàn bà đi bên cạnh mình thôi. Ok chưa ạ? Đấy là trên đường về nhà. Khi về đến nhà. Khi về đến nhà. Chúng ta có thể thấy rằng là dường như cái hiện thực nghiệt ngã đã được vẽ ra trước mắt. Và đến bây giờ cái cảm giác của chàng đó chính là cảm giác ngượng ngập. Phải không ạ? Khi mà đứng trước cái gia cảnh gieo neo của gia đình mình nhá. Khi mà gì nhở? Khi mà đến cái gia cảnh đối diện với cái gia cảnh gieo neo của gia đình mình Vào đến nhà thì quần sống áo bừa bộn Đúng không nào? Khiến cho chàng cảm thấy mình cứ đứng tây ngay ra giữa nhà Và đó chính là sự ngượng ngập sự ngượng ngập về gia cảnh của một người đàn ông. Rồi thì chàng mời thị ngồi, rồi cứ chạy ra lại chạy vào. Chạy ra sân, lại ngó vào nhà. Cảm xúc trong lòng chàng bây giờ là thứ nhất, có những băn khoăn. Băn khoăn không biết là tại sao mà người phụ nữ ấy nhìn nó cứ buồn thế nhở? Đúng không ạ? Có những băn khoăn và ở đây cũng có cái sự sốt ruột bởi vì đợi mãi mà chưa thấy mẹ về để thưa câu chuyện nhá. Đợi mãi mà chưa thấy mẹ về để thưa câu chuyện cứ chạy ra sân lại nhìn vào trong nhà rất là băn khoăn và sốt ruột đúng không ạ và để rồi cho đến khi chúng ta thấy gì nhở à cho đến khi mẹ về nhà thì đã bộc lộ rõ cái niềm vui nhưng không sốt sắng trình bày mọi việc rất có đầu có đuôi và dùng những cái từ ngữ để giảm cái sự sát thương đến mức thấp nhất cho người đàn bà này. Đúng không ạ? Và để rồi cuối cùng khi mà mẹ chấp nhận thì anh cu chàng đã thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi, có nghĩa là thể hiện được rõ cái niềm hạnh phúc của mình khi mà cái gì nhở? À khi mà cái việc mình lấy vợ đã được chấp nhận Đồng ý không ạ? Khi mà việc mình lấy vợ đã được chấp nhận Ok chưa nào? Hiểu ý chị không ạ? À? Nhá Và để rồi chúng ta thấy rằng là một cái đêm tân hôn Diễn ra trong cái gì nhở? Tiếng khóc tỉ tê của những gia đình có người chết Trong cái mùi của giấm gì ạ? Những cái nhà mà người ta có người chết Người ta đốt để xua đi mùi tử khí Thế nhưng một tình yêu đã được bắt đầu đã được ươm mầm và nảy mầm từ trong chết chóc như thế. Đồng ý không ạ? Và để rồi chúng ta thấy buổi sáng hôm sau. Được không ạ? Chúng ta thấy buổi sáng hôm sau. Nhá, lưu ý giúp chị. Đây. Đương nhiên là trong khóa học 10 ngày thì các bạn sẽ còn được học kỹ hơn rất là nhiều rồi. Chắc chắn là như vậy nhá Chắc chắn là như thế rồi Vừa rồi ở trên thì chị cũng có thấy các bạn hỏi về học phí của khóa học này thì khóa học này hiện tại đang có mức học phí là 599 nghìn Thế nhưng mà nếu như các bạn đăng ký nhóm 5 người ấy Mà các em kép được với nhóm 5 người ấy Đấy trong lúc mờ mờ như này chị nói một chút thông tin Thì học phí của chúng mình sẽ chỉ còn 499 nghìn một bạn thôi Nhá Và chị cũng nói luôn với các em này Là các em đừng có chia sẻ khóa học với nhau Nhiều khi nhá Hai đứa học chung một khóa học Ba đứa học chung một khóa học Thế xong rồi bắt đầu lại nhắn tin kiện chị Bảo là chị ơi sao chị không chấm bài cho em Thế thì cái vấn đề là các em chỉ đăng ký có một nick thôi Tức là các em chỉ đăng ký một suất của khóa học thôi Thì tại sao tại sao bọn chị lại phải chấm bài cho em Chị không hiểu về cái điều đấy Thế xong rồi lại bắt đầu nhắn tin kiện là Chị ơi, bạn ấy không cho em học Bạn ấy khóa nick rồi Rồi thì bạn đi thế này, bạn đi thế kia Chị nhắc lại một lần nữa nhá Chị không giải quyết những cái vấn đề đấy đâu Chị nói luôn là như vậy Không giải quyết vấn đề đấy đâu nhá Các em phải tự giải quyết cái vấn đề đấy với nhau nhá nếu như các em đã gọi là rủ nhau mà share share share share các kiểu chia sẻ các kiểu ấy, chị không không giải quyết vấn đề đấy đâu nhá, đừng có vớ vẩn nhá. Nhá, biết chưa? Tốt hơn hết ấy là mỗi người sắm cho mình một cái khóa học đi, túm lại là như vậy. Được không? Chốt lại là như thế. Chứ đừng có suốt ngày kiện bọn chị là tại sao không chấm bài cho em, tại sao em không được quyền lợi này, không được quyền lợi thế kia. Đến lúc đấy rồi lại nói là bạn ấy lừa em này kia Ui đi giải quyết mệt lắm Còn đương nhiên tất nhiên là khi các bạn gặp vấn đề Thì bọn chị vẫn phải hỗ trợ rồi Vấn đề là như thế rồi, nào quay trở lại đây đi Buổi sáng hôm sau này Nha Sắp thi đến nơi rồi mà lại còn cứ cứ gọi là ấy Cứ gọi là tiếc rẻ rồi đến lúc thì chẳng đâu vào đâu Chị khuyên luôn là như vậy Rồi, đây, vẫn là chàng nhá Chúng ta có buổi sáng hôm sau Nhân vật này đã có một cái sự thay đổi Cực kỳ là gì ạ? À, có một cái sự thay đổi cực kỳ là chóng mặt À, nhiều bạn hỏi chị là 12 tháng 6 thì có học có kịp không? chắc chắn kịp Đã nói rồi, các em học khóa này đi, các em đi thi yên tâm kinh khủng luôn Vì chị cũng nói luôn ấy, đây không phải là khóa học mà chị chỉ dạy trong năm nay Thật ra, ở ờ gì ạ, thật ra ấy, ở trong năm 20 dành cho các bạn 2000, 2001 và 2002 không có ai là không biết đến khóa học 10 ngày của chị cả. <laughs> và chị nói thật là các bạn ấy học khóa học đấy cực kỳ đỉnh luôn, thật sự luôn đấy. Giống như kiểu mấy ngày cuối các em trở thành những siêu nhân ấy. Và chưa bao giờ các bạn ấy bảo với chị là chị ơi, em chưa bao giờ em nghĩ là em có thể nhồi được nhiều kiến thức đến như thế. Và chị cảm thấy rất hạnh phúc về điều đấy, thực sự luôn đấy. Tinh thần học cực kỳ khác và kết quả cũng cực kỳ khác biệt nhá lưu ý giúp chị như thế Chị có thể cam đoan, cam kết với các bạn là chắc chắn kịp Chắc chắn là kịp nhá Ok chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại tràng của buổi sáng hôm sau Thì chúng ta thấy rằng ở ờ, buổi sáng hôm sau ấy Thứ nhất nhá Chúng ta thấy cái sự thay đổi của nhân vật này Là hôm nay anh ấy ngủ dậy rất là muộn Được không ạ? À? Hôm nay anh ấy ngủ dậy rất là muộn và anh ấy lững thững bước ra ngoài Tức là một cái trạng thái như thế nào nhỉ Rất là thảnh thơi ấy Đúng không? Rất là từ tốn, rất là thảnh thơi Rất là điềm tĩnh Rất là đĩnh đạc Đúng không ạ? Khác với cả một cái anh cu chàng mà lúc nào cũng đi trong cái vẻ mặt là uh, cứ đâm đâm vào bóng chiều Tức là cứ đi về lùi lũi câm lặng thôi Nhưng anh ấy hôm nay buổi sáng hôm nay của anh ấy rất là khác nhá Buổi sáng hôm nay của anh ấy rất là khác <laughs> Sao ngủ dậy muộn vậy ạ à? Liên lạc ngay với chàng hỏi chị nhá Kiều nhá Đúng là Kiều Kiều của khác nhá Hỏi toàn những câu mà không thể đỡ được nhá Hỏi toàn những câu không thể đỡ được <laughs> Rồi Và sau đấy Anh ấy nhận thấy cái sự thay đổi xung quanh Nhận thấy sự thay đổi xung quanh mình Sự thay đổi này có thể được đánh giá bởi các việc như sau Thứ nhất về quang cảnh ngôi nhà. Ok không? Cái thứ hai là về người vợ, người mẹ trước mặt mình. Ok chưa ạ? Cái thứ nhất là về quang cảnh ngôi nhà. Cái thứ hai là về người vợ, người mẹ nhá. Tất cả mọi thứ đều thay đổi và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là chính cái sự thay đổi này đã dẫn tới cái sự thay đổi trong chính anh cu chàng sự thay đổi trong chính anh cu chàng được không ạ à? anh ấy bây giờ không còn là một đứa trẻ to đầu nữa mà anh ấy cảm thấy rằng bản thân mình cần phải có trách nhiệm hơn với gia đình Tự nhiên, anh ấy muốn xăm sắn vào để góp phần tu sửa căn nhà. Và nói tóm lại là bây giờ anh ấy đã trở thành một người con có hiếu này, một người chồng có trách nhiệm này, và một người đàn ông thực sự của gia đình, người trụ cột, người đàn ông của gia đình. Đây là cái sự thay đổi lớn lao nhất nhá. Đây là sự thay đổi lớn lao nhất của nhân vật. Lưu ý giúp chị là như vậy. Đây là sự thay đổi lớn lao nhất của nhân vật và không thể không nhắc tới trong bữa cơm ngày đói. Trong bữa cơm ngày đói. Bữa cơm ngày đói ở đây chính là hiện thực phũ phàng để đưa nhân vật này, kéo nhân vật này trở về với mặt đất. Và ở trong bữa cơm ngày đói này, chúng ta có thể thấy rằng là chính anh cu chàng gì ạ? Với cái sự gợi ý của người vợ nhặt thì nhân vật anh cu chàng đã tìm ra được hướng đi. Tìm ra được hướng đi cho bản thân mình với một cái hình ảnh kết thúc trong gợi mở hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và đoàn người đi phá kho thóc của Nhật báo hiệu về việc với cái căn cốt khỏe mạnh thì anh cu chàng sẽ trở thành một trong số những người chiến sĩ tiên phong để tự giải phóng và đòi lấy hạnh phúc cho chính bản thân của mình. Xong. Các bạn ơi được không nào? Các em ơi được không? Được không? Ok không? Đấy là gì? Đấy là người gì ạ? Đấy là anh cu chàng nhá. <laughs> Chính xác. Đấy là anh cu chàng nhá. Việt Minh đấy, hình ảnh cuối cùng. Việt Minh này, Đoàn người đi phá kho thóc và lá cờ đỏ sao vàng Những cái tín hiệu báo về sự thay đổi trong cuộc sống của anh ấy Cái sự đổi đời Mà sự đổi đời ở đây là cái sự đổi đời mà tự bản thân anh ấy giành lại được Đúng không ạ? Rồi các bạn ơi Đấy là về anh cu chàng Là nhân vật quan trọng nhất trong cái tác phẩm này Các em nhá Bà cụ tứ và người vợ nhặt Bây giờ chị sẽ nói nhanh để các bạn nắm qua tình hình Ok chưa ạ? Nào bây giờ chị sẽ nói nhanh về hai nhân vật này để các bạn nắm qua tình hình Thứ nhất, người vợ nhặt nhá Lai lịch, các bạn sẽ thấy Không, không có kịp chị ơi à Nhanh quá à Cố gắng theo kịp tốc độ đi nhá Rồi nào, người vợ nhặt này Thứ nhất, số không tròn chỉnh Nhá Số không tròn chỉnh Lưu ý giúp chị Bởi vì là không có tên tuổi, không có quê quán, không có nguồn gốc, không có nói chung là không tài sản, không bất cứ một thứ gì cả. Chỉ là một số không tròn chỉnh thôi. Được không ạ? À? Ngoại hình thì được miêu tả cụ thể qua lần gặp gỡ thứ hai. Đúng không? Lần gặp gỡ thứ hai. Đó là một người đàn bà hiện thân của con ma đói bởi vì rất là xấu xí phải không ạ? À? Cái mặt thì đã sạm đen như cái lưỡi cầy đấy Các bạn nhớ không? Chỉ còn nhìn thấy hai con mắt đấy Tay thì vân vê tà áo đã rách bợt đấy Đúng chưa nào? Đúng là hiện thân của con ma đói đấy Đúng không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng tính cách cũng được đánh giá qua cái lần gặp gỡ thứ hai Được không ạ? À? Lần gặp gỡ thứ hai Thì đó là cái tính cách như thế nào nhỉ? rất là chanh chua tròng lòn đanh đá gì ạ vòi ăn một cách trắng trợn chanh chua trơ chẽn tròng lòn chân cháo đanh đá vòi ăn một cách trắng trợn không phải tên là thị nhá không có tên đấy mà thị chỉ là cái cách gọi thông thường dành cho những người phụ nữ con gái trong thời điểm lúc bấy giờ thôi hiểu ý chị ông nào cũng được thể hiện trong lần gặp gỡ thứ hai này được không ạ à? tức là tất cả những cái gì mà thiên tính nữ là không còn ai bảo người ta mặt dỗ vớ vẩn vớ vẩn nhá vớ vẩn nào lần gặp gỡ thứ hai đấy được chơi nào đó là cái sự đanh đá chanh chua chanh chua trơ chẽn nói chung là mất đi hoàn toàn thiên tính nữ mất đi hoàn toàn thiên tính nữ tại sao tại sao mà thị lại phải lăn xả vào miếng ăn như thế và tại sao mị lại thị lại phải quên lại mị đấy chết lại thị mị rồi tại sao mà thị lại phải chấp nhận là theo không một người đàn ông chẳng có hứa hẹn gì về tương lai cả nhá chẳng có hứa hẹn gì về tương lai hết đúng không ạ à? thì chúng ta thấy rằng là vì gì ạ à? vì lúc bấy giờ thị hiểu rằng cái giá của nhân phẩm nó nhỏ hơn cái giá của sự sống. Lưu ý giúp chị là như vậy. Tức là thị cần được sống, thị cần phải sống, thị phải có cái sự bấu víu và một cái gì đấy để bấu víu để được sống. Và thị đã lựa chọn anh chàng. Đây là một trong những cái vẻ đẹp ẩn tàng của nhân vật này nhá. Đây là một trong những vẻ đẹp ẩn tàng của nhân vật mà các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nhá. Vẻ đẹp ẩn tàng của nhân vật. Ok chưa nào? Và thị mang trong mình một cái lòng ham sống mãnh liệt. Ok chưa ạ? Vớ vẩn mấy cái đứa này đang bình luận vớ vẩn vớ vẩn rồi đấy. Có thích tôi cho ao ngay ra khỏi group này không? Hả? Mà cứ nói lung ta lung tung như này. Hả? Rồi, các bạn ơi, lưu ý ở trên này. Chính xác Đúng, khẳng định là thị lấy chàng lúc bấy giờ là vì thị muốn sống Thị quá đói, chứ không phải là vì cần hạnh phúc Rất chính xác Nhá, còn chàng mới là người đến với thị Vì ban đầu là anh ấy cần hạnh phúc Thế nhưng sau này cả hai con người này đã gặp nhau trong một cái giao điểm Là suy cho cùng, cái khát vọng hạnh phúc Vẫn là cái khát vọng của bất cứ một con người nào Và đấy là cái khát vọng chất chân chính của bất cứ người lao động nào Đúng không ạ? À? Rất chính xác luôn Rồi, diễn biến tâm trạng này cũng là trên đường về nhà. Nhá. Cũng là trên đường về nhà. Thì chúng ta thấy được cái sự gì nhở? Đó là sự lo lắng, ngượng ngập, trái ngược hoàn toàn với những gì cô này cô ấy thể hiện ở chợ. Và cũng trái ngược hoàn toàn với cả nhân vật anh cu chàng. Thể hiện cái gương mặt khó chịu, khi mà rất là nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình và khi bị lũ trẻ con trêu. Được không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là ở thời điểm lúc bấy giờ thì dường như thiên tính nữ đã dần quay trở lại với nhân vật này. Đúng không ạ? À? Mặc dù Kim Lân không nói Nhưng chúng ta cũng đủ biết rằng là gì Cũng đủ biết rằng có một cái trận bão lòng đang xảy ra Ở trong chính nhân vật thị Phải phải thừa nhận rằng Gì nhở? phải thừa nhận rằng là bản thân gì bản thân nhân vật này ấy, bản thân Kim Lân ấy cũng rất là muốn có thể viết nhiều hơn về thị nhưng mà ở đây ông ấy chỉ có thể trọng tâm kể về anh cu chàng thôi đúng không ạ chứ còn chúng ta thấy rằng là khi viết về thị thì ông này ông ấy rất là kiệm lời viết rất là ít nhưng mỗi chi tiết đều cực kỳ đáng giá nhá cực kỳ đáng giá ok chưa ạ trên đường về nhà khi về đến nhà khi về đến nhà thì ban đầu nhân vật này chúng ta thấy được rằng là gì nhỉ? Ban đầu nhân vật này thể hiện cái sự thất vọng và cái sự thất vọng này được thể hiện qua một cái tiếng thở dài nén vào bên trong có thể thấy đây là một cái chi tiết mà Kim Lân đã xây dựng rất thành công Để nói lên một cái hiện thực nghiệt ngã là cô này cô ấy rất thất vọng về gia cảnh của chàng trai này Thế nhưng mà lại vô cùng tinh tế để nén cái sự thất vọng đó vào bên trong không để cho người đàn ông ấy biết bởi vì bản thân thị cũng là người hiểu rõ hơn hơn ai hết về cái gì ạ sĩ diện gia cảnh đối với một người đàn ông Đúng không ạ? Đặc biệt khi vào đến nhà, cô này cô ấy còn cười nhạt trước những cái lời biện minh của anh cu chàng về việc nhà cửa bừa bãi các thứ cơ. Tất cả những cái này đều thể hiện sự thất vọng ạ. Ok chưa nào? Và bởi vì là các em phải hiểu rằng là cô này cô ấy đã quá khổ, quá nghèo và quá đói rồi. Cô ấy đang rất muốn tìm một cái bến đỗ và điểm tựa để cô ấy neo bám vào đấy để cô ấy sống. Thế nhưng ở thời điểm này thì cô ấy chưa chấp nhận được các bạn ạ. Ở thời điểm này cô ấy chưa chấp nhận được được không nào? Nhưng phải thừa nhận rằng bản thân cô gái này đối xử với mẹ chồng hết sức là lễ độ. Đúng không ạ? Hết sức là lễ độ. Ok chưa ạ? Mặc dù trước đó chúng ta thấy cái thế ngồi của cô gái này đó chính là ngồi mớm. Tức là một cái tư thế ngồi trông tranh không vững chắc thể hiện biết bao nhiêu những cái sóng gió đang diễn ra ở trong lòng của nhân vật này đau đớn chứ Đúng không ạ? À? Buồn tủi chứ Ai đời lấy chồng Cái sự việc quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ Mà lại không có một người thân nào đưa về nhà chồng cả Không có lấy một bộ quần áo sạch sẽ để về nhà chồng Của hồi môn bây giờ chỉ là mấy cái thứ đồ con con Lễ vật cầu hôn chỉ là bốn bát bánh đúc Phải không ạ? À? Ai mà không đau đớn cho được Và lúc này bản thân Thị cũng đang lo lắng cho cái quyết định của mình nhưng khi mà mẹ chồng về thì vẫn thể hiện cái sự lễ độ, cái sự đúng mực khi đối xử với mẹ chồng. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi lớn nhất của nhân vật này được kể đến phải là buổi sáng hôm sau. Được chưa nào? Buổi sáng hôm sau thì nhân vật này cùng với mẹ quyết quét tước dọn dẹp cho nhà cửa sạch sẽ. Chính chàng cũng đã phải thừa nhận hôm nay nom thị khác quá không phải là người phụ nữ mà đanh đá chỏng lòn ngày hôm qua gặp ở chợ Mà đã trở thành một người vợ đúng mực Đây là cái sự thay đổi lớn lao nhất Bởi vì ở trong thời điểm này Thị đã cùng chung cái suy nghĩ với chàng Thị đã chấp nhận Được không ạ? À? Và gì ạ? À? Cái sự chấp nhận này được thể hiện rõ ràng qua bữa ăn ngày đói khi mà cô thị cô ấy điềm nhiên và miếng cháo cám đắng chát và nghẹn bứ ổ cổ vào miệng của mình. Đó là cái sự chấp nhận. Sự chấp nhận cùng với chồng của mình và mẹ chồng của mình gánh vác những vất vả để tiến về những ngày tươi đẹp phía trước. Nhá, hãy lưu ý giúp chị là như thế. Chính cô Thị, cô ấy cũng chính là người mở đường cho nhân vật anh chàng đấy. Ok chưa nào? Lưu ý giúp chị là như thế nhá. Tương tự như vậy đối với bà cụ tứ Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về lai lịch ngoại hình Thì chúng ta thấy rằng đây cũng là một bà mẹ nghèo Được không? Đã ở tuổi gần đất xa trời Đã ở tuổi gần đất xa trời Ok chưa nào? Cũng là dân ngụ cư cũng là dân ngụ cư và cũng rất là gì ạ nghèo mẹ của chàng đấy rất là nghèo đã trải qua một cái cuộc đời cực kỳ là bất hạnh khi mà chồng chết con chết đúng không ạ ngoại hình thì được miêu tả qua thứ nhất đó là dáng người lọng khọng dáng người lọng khọng và tiếng ho húng hắng được không ạ tiếng ho húng hắng đây cũng là cái nhân vật mà gì nhở? Đây cũng là cái nhân vật mà mang trong mình cái tật hay tính toán và lầm bầm trong miệng. Được không ạ? lầm bầm và tính toán trong miệng. Chính vì thế mà Kim Lân đã để cho nhân vật này xuất hiện với cái sự gì ạ? Với cái tính toán và lầm bầm trong miệng đấy nhá. Lưu ý giúp chị là như vậy, được không nào? Nói về diễn biến tâm lý thì chúng ta sẽ thấy rằng khi về đến nhà thì bà cụ tứ đã chuyển từ các cái trạng thái tâm lý từ ngạc nhiên Được không ạ? À? Ngạc nhiên không hiểu Ok chưa? Sau đó phỏng đoán Ok chưa nào? Sau đó đến hiểu ra cơ sự Hiểu ra cơ sự Thì bắt đầu thương con mình Thương con mình Thương chính mình thương chính mình và thương người đàn bà kia. Được không ạ? Thương người đàn bà kia. Và cuối cùng là bà cụ tứ đã chấp thuận cho những đứa con của mình trong cuộc hôn nhân đầy méo mó và bi hài này. Được không ạ? À? Và bà cụ tứ cũng chính là những người mà nói rất là nhiều câu chuyện vui ở trong buổi sáng hôm sau. Cũng là một người mà đã gì ạ? À lễ mễ bưng lên Một cái gì nhở? À lễ mễ bưng lên một cái nồi cháo cám và gọi bằng một cái tên dí dòm đó là món chè khoán Và chính bà là những người mà động viên những đứa con của mình để hướng về tương lai tốt đẹp phía trước Đúng không ạ? Mặc dù là đã ở cái độ tuổi gần đất xa trời rồi Và mặc dù cuộc đời của bà cũng đã trải qua rất là nhiều những cái bất hạnh rồi Thế nhưng mà bà cụ Tứ ở trong tác phẩm này Vẫn là một cái ngọn lửa thắp lên tình yêu thương trong gia đình Và bà cũng chính là người mà tiếp thêm cho những đứa con của mình niềm tin tốt đẹp vào cái cuộc sống tương lai phía trước Chỉ cần những đứa con của mình có nghị lực và cố gắng Ok chưa ạ? Và có thể thấy rằng đây chính là một trong những hình tượng người mẹ nghèo tiêu biểu ở vùng nông thôn Bắc Bộ mà bản thân nhà văn Kim Lân đã xây dựng cực kỳ thành công. Được không ạ? À? Các bạn ơi, lưu ý giúp chị nha. Lưu ý giúp chị. Thì các bạn thân mến, đây chính là cái phần kiến thức ngày hôm nay mà chị muốn chia sẻ với các em. Chị nhắc lại một lần nữa. Đây là những cái buổi chúng mình cùng với nhau ôn lại thôi còn nếu như các bạn muốn học kỹ từng chi tiết, đường nét, từng vấn đề Gọi là học lại đấy, chứ không phải là ôn lại Thì chị sẽ gặp gỡ các bạn trong khóa học 10 ngày chạy văn cùng chị Hiên nhá Được không ạ? À? Chúng mình sẽ thật là kỹ ở trong này Đồng ý không? <laughs> rất là cảm ơn các bạn nhá rất là cảm ơn các em cực kỳ cảm ơn các bạn vì uh, <laughs> rất là cảm ơn các bạn vì đã dành tình yêu cho chị được không ạ à? Chị rất là muốn có thể tiếp tục đồng hành cùng với Ngày mai sẽ là một cái tác phẩm cực kỳ quan trọng Đúng rồi Nếu muốn đăng ký khóa học Thì các bạn sẽ nhắn tin ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá Để được tư vấn Được không ạ? À? Để được tư vấn <laughs> Hết rồi ạ à. Thương thế Chị ơi chị ôn sóng không? Đương nhiên là không rồi đã bảo chiến dịch này ôn 4 tác phẩm văn xuôi lại bảo là là là ôn sóng không chết thật hỏi một cái câu không liên quan gì cả À chị ơi đăng các video này vào khóa học 10 <laughs> ngày nhé Tuyệt quá chị ơi Không các em ơi Đến khi mà các em học khóa học 10 ngày rồi Thì các bạn sẽ lại cảm thấy là Ở ờ, khóa học 10 ngày nó lại là một cái đẳng cấp rất khác Nhá Nhá <laughs> Các bạn sẽ thấy là khóa học 10 ngày Sẽ là một cái khóa học mang đẳng cấp rất khác Yên tâm là như thế Nhá Rồi các bạn thân mến Vậy là ngày hôm nay Chị đã cùng với các em đi tìm hiểu lại đi nhắc nhớ lại về những phần kiến thức trọng tâm nhất trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Chị cảm ơn các bạn rất nhiều và chị hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi sáng ngày mai với một cái tác phẩm cực kỳ cực kỳ cực kỳ quan trọng luôn. Ok không ạ? Ngày mai sẽ ôn lại một tác phẩm cực kỳ cực kỳ cực kỳ quan trọng. Cuốn thế chị ơi. <laughs> Rồi, chính xác khóa học 10 ngày đầy đủ tất cả mọi thứ luôn Yên tâm là như thế nhá Yên tâm là như vậy Cứ đăng ký giữ cho mình một cái slot đi Chắc chắn là cánh cổng trường đại học mở ra rộng mở hơn các em hơn bao giờ hết luôn đấy nhá. Cảm ơn hơn 800 bạn đã học cùng với chị trong buổi ngày hôm nay. Và hãy nhớ rằng cứ theo dõi hết chiến dịch này, các bạn sẽ còn được nhận được một bộ tài liệu xịn sò của học văn chị Hiên nữa cơ. Được không ạ? Còn ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất nhiều và chị hẹn gặp lại các bạn ở buổi sáng ngày mai nha.